Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình. Thì uh, vừa rồi mình mới vừa nhận định xong cho anh em thêm một cái trận đó là trận giữa thằng Barca và Osasuna nè. Thì mình có nhận định cho anh em trong cái trận Barca và Osasuna cho anh em 4 năm mã kèo. Thì anh em cũng thấy mình chỉ cho anh em đúng một mã kèo chính và ba mã kèo phụ thì anh em thấy những cái trận gần đây mà mình nhận định cho anh em thì mình cho anh em rất là nhiều mã kèo phụ để anh em có thể đầu tư trong cái cuối mùa giải này. Anh em thấy trong về cuối mùa giải này nhà cái đưa ra với những cái mã kèo rất là khó đá và đánh vào tâm lý của anh em để anh em có thể chọn sai những ma kèo để anh em đầu tư và anh em dẫn đến thua tha thì anh em thấy trong cái trận Barca tuy thằng Barca là đang vô địch hẳn rồi nhưng mà nhà cái đưa ra với cái ma kèo 1,75 này anh em thấy Barca chấp cực kỳ sâu mà trong khi đó thằng Osasuna đang có cái phong độ cực kỳ tốt trên mùa giải hiện tại luôn và Osasuna đang có một cái hàng công rất là hay và cái hàng thủ cũng rất là chặt thì bởi vậy tại sao nhà cái lại đưa ra với những cái mã kèo khó đá cho anh em như vậy bởi vì mình mới khuyên anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em nhiều khi anh em thấy chấp cao vậy ôi anh anh em nói thôm thằng Barca thằng này nó ăn ba bốn không rồi anh em vô mã kèo trên tài đó nó rất xỉu dưới nó nhà cái đang đánh vào tâm lý anh em những trận cuối mùa giải để nhà cái thu về những cái đồng vốn mà nhà cái đã thua từ đầu cho anh em rồi thì bởi vậy mình mấy ờ, phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó hiệu quả anh em đầu tư những mã kèo gốc kèo thẻ là cái tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn đó những mã kèo đó người ta không biệt anh em thì anh em ờ, dễ chơi và dễ ăn hơn nha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 nhận định rất là lâu cho anh em lúc đó chưa có đội hình chính thức ra sân là chưa có những cái mã kèo chính xác đó thì bởi vậy mình chỉ nhận định sơ qua trận đấu cho anh em và mình chỉ ra những cái mã kèo mô phỏng cho anh em để anh em có thể hiểu được cái trận đấu nó có thông số như thế nào để anh em có thể đầu tư còn anh em muốn đầu tư vào một cái mã kèo chính xác nhất á, thì anh em cứ liên hệ trước trận đấu nửa tiếng hoặc là một tiếng cho mình để mình coi xem đội hình nó như thế nào và mình cập nhật kèo trong nhóm và mình đưa anh em vào trong nhóm để anh em có thể nhận được nhiều mã kèo chính xác hơn chứ không phải chỉ riêng một hai trận mà mình nhận định trên video đâu anh em đó thì mình cũng chỉ nói đến đây thôi mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em trong cái trận giữa thằng Arsenal và Chelsea diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 3 tháng 5 đây là vòng thứ 34 nha anh em thì hiện tại anh em thấy trên màn hình của anh em á, là đội hình ra sân của hai đội bên phía Chelsea ra sân với sơ ấy, à, à, đội chủ nhà chứ anh em Arsenal ra sân với sơ đồ là 4-3-3 nè Chelsea ra sân với sơ đồ là 3-4-2-1 thì à, hàng công cao nhất của Arsenal trong cái trận này vẫn là Buyo đá cánh phải nè dắt à, cái gì um, Vinicius đá uh, ờ, vị trí um, chính giữa nha anh em Martinelli đã vị trí cánh trái thì bên phía Chelsea đang có một cái đội hình cực kỳ lạ trong trận này luôn nha anh em thì anh em thấy um, thằng Kai Havertz đang đá trụ cột chính tên hàng công cao nhất của thằng Chelsea trong trận này thì Chelsea đang muốn sa thải huấn luyện viên nên những trận gần đây Chelsea không muốn đá Chelsea toàn để thua không nha anh em đó mình sẽ tiến vào cái bằng vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy vị trí trên bảng xếp hạng của thằng Arsenal á Arsenal đang tột bị tụt hạng xuống top 2 rồi anh em. Trong khi đó, trận vừa rồi Arsenal để thua trước thằng Man City với cái tỷ số là 4-1. Trong khi đó, Man City trận vừa rồi là đang đứng vị trí nhất bảng nhưng mà Man City không giữ được không giữ được cái vị trí nhất bảng đó đến cuối mùa giải đó. Nhưng mà trong khi đó sự áp đảo của thằng Man City quá mạnh trong cái mùa giải này thì bởi vậy à, Arsenal chịu không nổi thì phải sẽ tuột về phía sau là đứng vị trí top 2 thôi chứ không dám đứng top 1 nữa nha anh em. Trong khi đó à, thằng uh, à, Chelsea thì anh em thấy Chelsea trong cái mùa này trong khi đó à, những đội bóng lớn gầu hầu như là Arsenal, Newcastle, MU, Liverpool, Tottenham đang đứng vị trí top 5, top 6 trên bảng xếp hạng không? Chỉ có mình Chelsea tụt xuống tới hạng thứ 12 trên bảng xếp hạng thì anh em thấy Chelsea trong cái mùa này Chelsea hầu như đang bị khủng hoảng anh em, khủng hoảng về kinh tế và tinh thần của các cầu thủ luôn. Đó. Anh em thấy Chelsea trong khi đó đá 32 vòng rồi mà Chelsea chỉ mới được có 39 điểm thôi đó trận này nếu mà Chelsea có thể thắng thì Chelsea vẫn um, lên được có vị trí thứ 11 thôi nha anh em đó thì còn trong cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía à, đội chủ nhà trước nha là Arsenal nếu mà tính theo Arsenal trong cái chuỗi trận 5 trận gần nhất á, thì Arsenal đã để hòa 3 trận này về để thua thằng à, Man City với tỷ số là 4-1 thì nếu à, nói thằng Man, à, Arsenal á, đầu mùa giải thì Arsenal có cái phong độ cực kỳ tốt nhưng mà về cuối mùa giải rồi Arsenal đang có một cái sự là beta nha nè beta trong đó à, ờ, 5 trận gần nhất thôi Arsenal chỉ thắng được đúng một trận trước thằng Leeds với cái tỷ số là 4-1 và để quà thằng à, ờ, Liver nè để quà trước West Ham luôn và sau tên Trong khi đó sau tên đang đứng vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng mà Arsenal vẫn không thắng nổi thằng sau tên là chính thức chính thức trong năm trận gần nhất là thằng Arsenal này là đánh bay cái tự mình đánh bay cái chức vô địch của mình thôi chứ không ai mà à, chèn ép thằng Arsenal để bay cái chức vô địch nha anh em. Thì anh em thấy đây, trong 5 trận gần nhất thì thằng Arsenal không thắng nổi thằng Liverpool, không thắng nổi thằng West Ham. Trong khi đó gặp thằng Southampton mà còn để quà nữa thì thằng Arsenal chính thức tự mình tự mình hủy cái chức vô địch của mình luôn chứ không ai chèn ép thằng Arsenal hết. Đó. Còn trong khi đó anh em thấy bên phía cái đội chè xanh à, không còn gì để bàn cãi với cái đội chè xanh trong cái mùa giải này luôn thì anh em thấy đội chè xanh trong 10 trận gần nhất chỉ thắng đúng một trận trước thằng Leicester City với cái tỷ số 3-1 do thằng Leicester City bị thẻ đỏ thôi chứ nó không bị thẻ đỏ có chừng trận đó nó ăn thằng Chelsea luôn nha anh em đó anh em thấy thằng Chelsea trong mùa này nó đang gieo một cái nỗi thất vọng tràn trời kéo dài cho cổ động viên và người hâm mộ của Chelsea trong cái mùa giải này luôn đó anh em thấy à, trong 10 trận gần nhất thì chỉ thắng được một trận và để hòa hai trận trong khi đó để thua tới 6 trận à, anh em thấy trận gần nhất để thua thằng Brentford với tỷ số 2-0 trước đó thì trên đấu cường cúp C1 á thì có thua thằng Chelsea à, thằng Real Madrid thì cái um, trận thằng Real Madrid thì mình không nói rồi anh em thằng đó đội bóng quá mạnh rồi đó trong khi đó thua Brighton 2-1 nè thua uh, Tên luôn và thua Aston Villa luôn thì trong cái trận này Chelsea nó cần lấy danh hiệu thôi anh em chứ nó không cần nó không cần thắng trong mùa giải này cho dù nó thắng nó cũng chả có lợi ích gì hết trong khi đó nó đứng 12 vị vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng rồi đó nó giờ nó có thắng cũng chả có lợi ích gì nhưng mà nó cần lấy tiếng trong khi đó cái trận này nó gặp thằng Arsenal nó sẽ đánh bại thằng Arsenal với một cái cách thuyết phục cho người hâm mộ có thể tin tưởng thằng Chelsea quay trở lại đó thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Arsenal và Chelsea trong 4 trận gần nhất á, thì anh em thấy Arsenal toàn thắng Chelsea với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến 4 bàn không anh em thấy không đây 1-0 10 nè, 0 nè, 20 42 nè. Đó anh em thấy trong lịch sử hai thằng này gặp nhau rất là nhiều bàn thắng đó. Trong trong khi đó lượt đi, lượt đi của giải ngoại hạng Anh mùa giải 2022 2023 thì thằng Arsenal có thắng Chelsea với cái tỷ số là 1-0 thì anh em thấy trong cái mùa giải đó trong mùa giải này Chelsea thất bại thất bại từ đầu mùa giải đến bây giờ luôn chứ không phải chỉ thất bại ở những trận cuối mùa giải đâu nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho anh em xem trong trận đó Arsenal ăn với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của Chelsea thì trong hiệp 1 là tỷ số là một điều không đều nha anh em vào phút thứ 63 bên phía thằng à, Arsenal mới có bàn thắng ghi về 1-0 à, cho các cầu thủ Arsenal. Thì anh em thấy đội hình lúc đó Aubameyang đang đá chính và thằng Benzema đá bên vị trí cánh trái nè, Kai Havertz đá dưới Aubameyang nè, Sterling đá vị trí cánh phải thì lúc đó cái đội hình của thằng Chelsea còn đang rất là mạnh. Đó, trong khi đó bây giờ hiện tại cái đội hình của thằng Chelsea đang hoang cửa nhà rồi anh em thì góc trong cái trận đó 10 quả góc thì anh em có thể đầu tư cái mã tài góc trong cái trận này cũng rất là ok thì anh em thấy trong trận đó 6 quả góc dành cho Arsenal 4 quả góc dành cho Chelsea thì anh em thấy cái sự đôi công của hai thằng này cũng rất là đều nha thì anh em thấy trong cái trận đó Arsenal là cái đội bóng mà toàn áp đảo cái đội hình bên phía Arsenal là màu tím nha anh em bên phía thằng à, à, đội chủ nhà Chelsea là màu xanh thì anh em thấy đội Chelsea chỉ có mấy sự nổi bật trong những một hai phút thôi anh em đó còn bao nhiêu sự áp đảo là dành bên phía thằng à, thằng Arsenal hết thì anh em thấy cái sự áp đảo thế trận của thằng Arsenal mạnh cỡ nào nhưng nhưng mà Arsenal đang có một cái chuỗi thất vọng là đã mất mất đi cái chức vô địch rồi mất đi cái chức vô địch vô tay của thằng Man City thì Arsenal đang có một cái sự sự thất vọng trong khi đó Arsenal không được đá thêm cúp C2 trong cái mùa giải này nữa đó Arsenal đang có một sự thất vọng thì à, trong khi đó trận này Arsenal gặp thêm một ông lớn như Chelsea mà ờ, Chelsea đang có cái phong độ cực kỳ xấu thì Arsenal liệu có thắng được Chelsea trong cái trận này hay không đó thì à, anh em có thể đầu tư trong cái trận này á, là mình sẽ tiến vào cái phần kèo cho anh em xem để anh em có thể đầu tư một cái cách nào nó hiệu quả trong cái trận này thì anh em thấy cái mã kèo mà nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là thằng Arsenal đội chủ nhà chấp 0.75 và tài xỉu 2.75. thì anh em thấy trong cái trận này anh em nếu mà tính theo tính theo mà cái lượng tính của mình và cái phép tính mà anh em đưa ra thì cái trận này cả thế giới sẽ đổ xô vào đá thằng Arsenal nhưng mà anh em biết nhà cái về tới cuối mùa giải là nhà cái không bao giờ mà để cho anh em nuốt được uh, của nhà cái hết thì bởi vậy anh em đổ xô vào anh em đá Arsenal chấp 0,75 là trong khi đó cái trận này thằng Arsenal cầm hòa thằng Chelsea với tỷ số một đều thì anh em thua trắng chưa anh em thấy thua trắng chưa một điều hoặc hai điều anh em thua trắng đó quan trọng là cái trận này anh em nên nằm thằng Chelsea thằng Chelsea anh em tuy thấy nó có một cái phong độ cực kỳ xấu nhưng mà à, nó cần nó cần tạo một cái điểm nhấn trong cái mùa giải này là không thắng những ông nhỏ nhưng mà gặp những ông lớn thì Chelsea sẽ hạ với một cái cách thuyết phục đó để lấy lại lòng tin của người hâm mộ trong những trận gần đây thì anh em có thể nằm Chelsea nhưng mà anh em chơi trong trang thì anh em có thể nằm thằng Chelsea chấp à, được chấp một một quà luôn nha anh em anh em ăn 85 cũng được nữa anh em nằm mã kèo Chelsea được chấp một cho mình luôn và anh em nằm thêm cái mã tài 2,75 đó anh em nằm dưới anh em nằm tài nếu mà cái trận này á thằng Arsenal nó có hai ăn 21 hoặc là 32 gì đó anh em cũng dẫn quà kèo mà anh em húp được cái mã kèo tài nữa nè đó thì anh em thấy chưa nhưng mà phòng theo cái tình huống là hai điều hoặc là một điều thì anh em húp được Chelsea anh em cãi mã kèo tài thì anh em cũng không sợ thua còn anh em nằm thằng Rê thằng Arsenal và anh em nằm luôn cái mã kèo tài thì nếu mà của trận này hòa một điều hoặc là không điều thì anh em trắng tay luôn đó bởi vậy anh em nên đầu tư một cái cách hiệu quả nhất trong cái trận đấu này thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này luôn thì mình có chốt cho anh em là bốn cái mã kèo để anh em đầu tư trong cái trận này để anh em kiếm đề nhiều lợi nhuận hơn nha đây, thì mình có chốt cho anh em nằm là nằm thằng Chelsea được chấp 1. Đó, anh em nằm thằng Chelsea được chấp 1 từ đầu trận cho mình luôn. Thì giống như mình đã phân tích ở đầu video cho anh em rồi thằng Chelsea á, nó cần tạo điểm nhắn chứ nó không cần thành tích gì trong cái mùa giải này hết á. Nó cần tạo điểm nhắn là nó chỉ thắng những ông lớn thôi, không bao giờ thắng những ông nhỏ. Đó thì anh em cứ nằm thằng Chelsea được chấp một cho mình và nằm thêm cái mã tài 2.5 đó cái anh em quan trọng là anh em nằm cái mã tài này đầu tiên và nằm Chelsea vào từ đầu cho mình luôn anh em nằm thêm cái mã tài góc 9.5 thì anh em thấy hai này đối đầu đôi công cực kỳ hấp dẫn đó thì anh em cứ nên nếu mà đôi công hấp dẫn không có bàn thắng thì nó sẽ có góc rất là nhiều thì anh em nên đầu tư vào cái mã kèo tài góc 9.5 rất là ok hiệp 1 thì anh em vẫn vào tài từ đầu cho mình là tài một quà đó